lòng yêu mộ nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại là nguồn tình yêu you

nguyện dâng chút tình thơ những hạt kinh thắm thiết đắm chìm trong hư không mênh mông diệu huyền tựa sương mơ huyền hoàng nhà bay làn hương thơm ngát vượt qua coi không gian tiếng kinh còn nguyện cầu là tâm tư đời hiền dâng van xin yêu ngài dù đời bao sóng tố thu sang con nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ con van xin yêu ngài làm con chim ngoan đạo con van xin yêu ngài dù thu đến hay đi con van xin yêu ngài dù đời bao sóng is the mấy năm rồi hồn con đã phu tình chúa biết mấy năm trường lòng chúa khát khao mong chờ chiếu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong buồn nhớ ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chôn mịt mờ hãy đón con về về nơi thánh tâm mạch sống dù hết tội đời cho hồn trinh khiết sạch trong ôi chúa giêsu nghe lời thông thiết khấn cầu tội lỗi vô ơn đã làm chúa những u sầu ôi chúa giêsu con nguyện yêu chúa sớm chiều đáp đến lòng thương suốt đời ca khen tình yêu biết mây lưới đồng hồn con đã đâm tình ai biết mây đành sâu con đóng chân tay chúa trời chúa vẫn nhân từ mong chờ thứ tha tội con con những vô ơn để lòng chúa những heo mòn hỡi chúa nhân lành nay con không than tội lỗi đón đưa con người quay về với lạy Chúa Giêsu nghe lời thông thiết khấn cầu tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu ôi Chúa Giêsu con nguyện yêu Chúa sớm chiều đáp đến lòng thương suốt đời ca khen tình yêu mắt tràn hòa hồn con ngước lên nhìn chúa khóc lóc đau thương tội lỗi xưa nay xin chừa dứt hết tôi tình bằng hồn đến nơi tình yêu tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều hãy đón con về thành tâm từ ai giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ ôi chúa giêsu nghe lời thông thiên khấn cầu tội lỗi vô ơn đã làm chúa những u sầu ôi chúa giêsu con nguyện yêu chúa sớm chiều đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu đáp đền lòng thương suốt đời ca khen 这。 trở về miền đất tái sinh con nay trở về về đường chính 团。 còn bối rối hoang mang quyết chi ăn năn chưa lỗi lành hết nguy cơ lạc lối thấp hương con thoái hư vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối dẫn con trên đường lành thủy chung ân nghĩa muôn đời ngài là tiên chúa rất nhân hậu và hay tha thứ ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư con một trái tim nồng say xin cho con tình mến chẳng phai ngay trong hôm nay hay trong tương lai mến chúa mãi chẳng phai mến chúa chẳng đổi thay muôn hạnh phúc viên mãn danh lời từ cao con biết yêu ngài trong trong ngài và trên trong ngài những khát vọng trần gian là hạnh phúc chóng qua mà thôi hãy giữ lòng thành thơi và truyền trao chân lý rạch suối con vẫn mong chờ được tình chúa chẳng khát bao giờ ngài là đức chúa con vùng thừa ngài là đức chúa con người gọi con hãy trở nên men mối xưa đời mở lòng cho chia sẻ với người để tình chúa chiếu soi rằng người trong ngài giữa chung trần gian xin cho con biết khấn cầu Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân xin cho con biết yêu ngài trong trong ngài và chính trong ngài xin cho con biết khấn cầu trong ngày giữa chốn trần gian xin cho con biết khấn cầu chúa chính nguồn mạch chuối hồng ân xin cho con biết yêu ngài sống trong chúa người chờ bạn đến núi ăn cảm thông những nỗi lòng đời nặng gánh những thương và mong chúa ân cần tình thập giá đói trong ngày đêm chắp tay quỳ khấn xin ngài ban thêm sức mạnh tình thầm xa chúa tình tâm và tim tình say hiến Thập giá chúa kêu mời ta hãy sẵn sàng nhận thập giá bước đi nở hoa hãy tự hào vì thập giá chúa cứu độ ta hãy khiêm hạ giữ bên lòng thập giá mỗi ngày tình thập giá chúa tình say hiếm mê tình Giêsu thương nhân loại tình luôn thầm màu thứ tha tình dạy còn thêm cây tin và yêu tình không bên bờ Giêsu từ ái mở lối ân tình cho con phục sinh tình thầm xa Chúa tình khơi yêu tình không bên bờ Giêsu từ ai mở lối ân tình cho con phục sinh Giêsu từ ai mở lối ân tình cho con phục sinh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 chết để cứu nhân loại đức kitô chịu chết để cứu nhân loại xin dâng tâm tư từ hối lan năng chính phút giây con cho rằng là mình tự có con đâu hay chăng tình ngài dịu lối cho con miệt mài bao tháng năm dài lời hứa nào theo bước con hồn frequency. thương con nhiệm màu dâng những lo sầu cùng với ngàn mơ